xóa tan bao buồn đau cách em đã muôn màu, xóa tan bao u sầu nụ cười vui ta có nhau sẽ chia bao ngọt ngào nụ hôn này đã trao gửi thêm bao diệu kỳ tình anh chẳng khác đi ừ thì anh đã mơ về nàng người con gái đã yêu ngỡ ngàng nàng ta như lát ngóc cánh vàng cần nâng niu trước khi lối tàn, ngày biệt ly người đi chẳng nói ngày nỗi đau ngày ấy cứ theo anh từng ngày sợ tiếng yêu vội vã cho ai lúc xót xa mây anh vẫn qua vì nàng xóa tan bao buồn đau cách em đã muốn xưa cho bằng anh Anh luôn yêu em thật lòng Anh yêu em thủy chung Bao hương hoa tình yêu thắm Nằm cổng chim thanh thơ Trong giấc mơ thầm đồng Rồi ông bướm lại mà nhạc Bao đau thương khổ đầy chẳng Uống rượu không say Nhưng nào say ánh mắt của em Thơ nhẹ bay Làm người ngất nhớ em bên mày Ước gì hơn Mong có em bên cạnh Cùng em đi đến hết những tháng ngày về sau không phiền đừng lắm đâu cùng anh đi em mơ tao Mùa sáng bình tôi thấy tim mình hạnh phúc ngọt ngào by window